Vâng, xin chào anh em Hôm nay Tấn Tuân Casino sẽ đem đến cho anh em một cái dòng sản phẩm và hỗ trợ anh em chơi cả bạc bịp à, một cách à, hiệu quả nhất Đấy, Đây là một cái công nghệ mới nhất hiện nay và cũng là cao cấp nhất đó chính là những con máy đánh bài CVK 500 thì thưa anh em CVK 500 máy đánh bài bịp à, mới nhất 2020 của Tấn Tuân Casino là một con máy đánh bài được nâng cấp rất là nhiều về à, các chức năng như là góc quét camera rồi tốc độ đánh nói chung là các trò chơi bài lá đều được nâng cấp lên nó sẽ không còn như những con CPK 500 cũ nữa à, thị trường bây giờ thì anh em cũng đã biết đấy tình hình dịch bệnh đang rất là khó khăn thì à, đây là những con máy đánh bài à, chúng tôi nhập về mới nhất thì anh em hãy nhanh tay hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại trên màn hình 084417 từ quý 9 để à, mua cho mình đặt mua những cái con máy đánh bài này thì uh, nhanh không là hết anh em ạ thì uh, à, cho anh đây đây là một con máy đánh bài CVK 500 thì mình sẽ test thử đi test thử chơi cho anh em xem nhé uh, mẫu mã của nó thì uh, như một con điện thoại iPhone hoặc là như điện thoại uh, uh, Oppo đấy tất cả mẫu mã nó ở đây anh em vào trò chơi chơi đó mã vào đây này anh em nào mà chưa đánh bài bao giờ thì với những con máy này mỗi máy nó sẽ có một cái mã vào chơi riêng thì uh, giao diện bên ngoài của nó thì không khác gì uh, những con máy điện thoại đánh bài bình thường uh, không khác gì những điện thoại bình thường đấy chỉ khác thêm mỗi cái chức năng đó là đánh bài thôi còn uh, để chơi được con máy này anh em cần có một bộ bài mã vạch thì uh, khi đi chơi khi mua máy uh, chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài mã vạch anh em chỉ việc luồn bài vào thôi à, anh em luồn được bài vào thì đảm bảo 100% anh em sẽ là người chiến thắng thì đây ok anh em ấn đăng nhập nhé vào đã mua sẽ chơi này Đấy. 36 là là là ba cây đấy ok tôi sẽ chơi ba cây cho anh em để anh em à, biết kia à, đây là làm review nhé anh em chú ý đây là review cho anh em tôi sẽ để chế độ loa ngoài đấy còn khi đi chơi anh em hãy đeo một cái tai nghe siêu nhỏ và tai nghe siêu nhỏ chúng tôi cũng sẽ tặng kèm theo máy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là đầy đủ phụ kiện đầy đủ dụng cụ hỗ trợ anh em đấy tai nghe siêu nhỏ đeo theo máy bắt đầu trò chơi là anh em có thể chơi được rồi đấy với ờ, dòng máy đánh bài này anh em chú ý nhé khoảng cách quét của nó phải là từ tầm 40 đến 50 phân đổ lên Đấy, bài đặt xa anh em nó cũng báo được thì uh, <coughs> máy báo rất là nhanh và chính xác trăm phần trăm ba cây thì tôi sẽ bỏ hết đầu người ra cho anh em ừ, anh em muốn uh, anh em uh, muốn đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hoặc là comment xuống phía bên dưới để số điện thoại lại nhân viên bên tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy. anh em nào mà chưa tin tưởng ấy thì có thể uh, lên mạng gõ Tấn Tuân Casino rất là nhiều hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở bên tôi có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em gần cơ sở nào thì hãy đến cơ sở đó Đấy. các nhân viên bên tôi sẽ tư vấn cho anh em giới thiệu cho anh em cụ thể tất cả các dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp ngoài ra thì uh, còn một cái khóa học dạy chia bài cho anh em thì đấy anh em uh, nào mà yêu thích thì chúng tôi cũng có thể dạy chia bài cho anh em ok tôi sẽ chọn uh, chế độ chơi này bốn người chơi này Đấy, chế độ bốn người chơi này cho anh em xem lúc nào mình cũng là nhà lớn nhất máy báo 7 đúng không ạ mình sẽ đảo đi 7 lá anh em theo dõi này một này hai ba bốn năm sáu lá thứ bảy cắt cái này chín đúng không chín một hai ba bốn năm sáu bảy tám 99 là nhất mình luôn đấy 9 này chia này anh em 4 nhà chơi nhá đấy. bốn nhà chơi ok test thử lại cho anh em xem này cho anh em xem máy báo máy báo 6 đúng không ạ 1 này 2 3 4 5 lá thứ 6 tắt này 3 3 là từ 1 2 3 chia từ nhà này Đấy, anh em thấy chưa bài anh em này 10 <coughs> điểm luôn anh em thấy có chuẩn sang không ạ và anh em 10 điểm luôn đấy chơi ba cây cắt cái như là như vậy đấy 10 điểm anh em nhìn đi 10 điểm có nhà nào ăn được mình không ạ tất nhiên là không nhà nào có thể ăn được rồi con máy này đánh chửi tỷ lệ chuẩn xác 100 phần trăm nhá anh em uh, chơi 10 ván ăn cả 10 100 ván thì ăn cả trăm đấy tỷ lệ uh, chuẩn xác rất cao anh em chỉ chú ý cho tôi cái khoảng cách thôi đấy khoảng cách từ bài đến máy máy báo một đúng không mình là đuôi 4 4 1 2 3 4 ok giờ từ nhà ok xin lỗi <coughs> đấy anh em gì nè đẹp cái nhà xin lỗi anh em này tôi chia <coughs> hai ba bốn tôi chia nhầm nhà anh em chú ý cho tôi nhé máy báo sao thì làm y như vậy này sáu sáu máy báo 6 đúng không ạ 1 2 3 4 5 số 6 này đặt ra 8 à? 1 2 3 4 5 6 7 8 nhà này chia này Đấy, anh em nhìn điểm đi 9 điểm cái nhà khác điểm như thế nào anh em cộng vào đây này 8 điểm này nhà này thì không nói chuyện rồi hai điểm bộ đấy đấy anh em nhìn 5 điểm nhà mình 9 điểm đấy anh em nhìn đi 9 điểm 649 9 điểm đúng không ạ to nhất đấy chỉ cần anh em à, chú ý cái khoảng cách giữ báo chuẩn là được đấy mỗi lần anh em cắt thì đảm bảo anh em luôn là anh em sẽ là nhà lớn nhất hoặc là anh em là làm trương là anh em sẽ đảo đi đây làm trương thì thế này mày báo một đúng không ạ anh em lần luôn đếm ba một hai ba ok chia từ xin lỗi tôi tổ chút nhầm lẫn đấy nói chung là cách chơi rất là đơn giản thôi anh em uh, chi tiết cụ thể như thế nào thì anh em mà uh, liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình hoặc là <clears throat> kết bạn zalo tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cho anh em thì uh, anh em mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ nhé thì uh, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ uh, Tuấn Tuân Casino xin uh, chào toàn thể anh em